Lục phím Muôn được xây dựng từ thời đường Tống, thịnh dựng dần qua triều Minh. Đây là một cơ chế riêng biệt hòa chung các cao thủ giang hồ và các quan viên bộ khoái. Bởi vì tổng bộ của nó là một tòa kiến trúc nằm ở hướng Bắc, có ba mặt hướng về phía Đông, Tây, Nam, tổng cộng có sáu cánh cửa. Vậy là được cổ nhân gọi là lục phiến môn Lục phiến môn hành động nhanh chóng, thủ đoạn đặc biệt chuyên phá các vụ án lớn vì vậy được nhân gian ca tụng rộng rãi triều minh năm thiên khải lục phiến môn đang tra xét vụ án lớn của ngụy trung hiền biểu hiện xuất sắc tạo ra kỳ công lập nên chiến công hiển hách cũng vì vậy mà lục phiến môn đã có thể bước lên thời kỳ lịch sử đỉnh cao của mình. bộ phim Lục phiến Môn Bệ hạ, tối qua tạc nhân vừa tập kích đài cao tế trời Mục tiêu nhất định là buổi điển lễ tế trời của bệ hạ Các người xem đi, các người xem Đây là bảo bối mà hoàng thượng làm ra Đúng là khéo léo tuyệt vời Mọi người nhìn xem, đây là thứ gì đây là thứ hoàng thượng của chúng ta tự tay khắc ra đấy Khéo léo tuyệt vời Vượt cả lỗ ban Lỗ ban so so được với dạng tuế của chúng ta Hai vị đại thần các người Ba vị đối với điêu khắc gỗ rất am hiểu Nào, tới đây xem thử Lên đây, lên đây Khéo léo tuyệt vời Quả thật là quá khéo luôn ấy Các vị đại thần Chúng ta cùng vỗ tay cho hoàng thượng nào hay, hay lắm Được, được, được Cái này đã tiêu tốn của ta hơn 15 ngày đêm Tỉ mỉ điêu khắc mà thành Tuyệt tác Bệ hạ lông thể của bệ hạ chính là gốc rễ của xã tắc Bởi vì an nguy của bệ hạ Thần kính mong bệ hạ Dời lại buổi đại điển tế trời Mong bệ hạ suy xét Lời này của ông là không đúng rồi Hôm nay là Tết đoan ngọ Đại điển tế trời của chúng ta Sớm đã chiêu cáo thiên hạ rồi Bách tính toàn quốc đang chúc mừng đất trời Bây giờ ông đột ngột quỷ bỏ Không phải là khiến mọi người thất vọng sao Lại nói lục phiến môn thần thông quảng đại Mấy cái chuyện con long mau này Không phải dễ như trở bàn tay sao Như cọng rau cỏ thôi Được rồi đừng nói nữa Lục đại nhân cứ làm theo lời nguyện công công Bệ hạ Không còn chuyện gì nữa Đều lui xuống hết đi Lục đại nhân tự mình tới lục phiến môn Thế là vì chuyện tối qua Tập kích ở đài cao tế thiên đúng không Tin tức của lục phiến môn các ngươi quả nhiên rất nhanh nhạy vâng, Hoàng thượng Đáng ra nên dời lại đại điển tế trời này Bảo toàn đại cục mới phải Hôm nay Tảo Triều nghe lời tên Ngụy Trung Hiền không chỉ kiên quyết tổ chức đại điển tế trời cho Tết Đoan Ngọ, còn ra lệnh cho hình bộ trước Tết Đoan Ngọ phải phá được vụ án này, đảm bảo cho đại điển tế trời được như hẹn tiến hành an toàn. Nhưng hiện tại cách Tết Đoan Ngọ chỉ còn lại thời gian 3 ngày. Đúng vậy. Trong vòng 3 ngày, dưới tình huống không một manh mối, phải tìm ra mấy tên tặc nhân. Không phải là mò kim đáy bể sao? Cơ bộ đầu, anh cũng không nắm chắc, đúng không? Lục đại nhân, cơ bộ đầu, tương dương có tin tức rồi. Những người đưa tin của chúng ta đã bị giết Đây là lục được từ trên người của anh ta Chỉ có thể nhìn ra được bốn chữ Thương sinh quán trọ Lục đại nhân, trên trang giấy này chỉ nhìn rõ được bốn chữ lớn Thương sinh quán trọ Tôi cho rằng Chuyện này ít nhiều đều có liên quan mật thiết tới quán trọ đó. Người đâu? Có. Kêu Châu Trung Hòa và Trương Nhất tới. Dân. Hôm nay, cách đại điển tế trời chỉ còn không đến ba ngày. Mà thư sinh quán trọ này là manh mối duy nhất mà lục phiến môn đã dùng toàn lực tìm kiếm trong mấy ngày nay. Xin hãy cho chúng tôi nửa ngày chuẩn bị, lập tức xuất phát đến Tương Dương. Trương Bộ đâu? Xem Mũi tìm ra toái ngọc âm cách rồi Nghe nói cuốn đàn phủ này còn tồn tại ở trên đời rất ít Vậy mà muội cũng tìm ra được Bởi vì tìm nó muội quả thực tốn không ít công sức Nhưng mà cuốn đàn phổ này thực sự rất kỳ diệu Sau khi lấy về muội không cầm được đánh đàn vài lần Âm luật tuyệt mỹ Tốn chút công sức cũng là đáng Đa tạ Được rồi Chúng ta nên xuất phát rồi Oh!

¡Gracias! Tiểu thư, dây đàn đứt rồi Thank you. Khách quan dừng chân hay là nghỉ qua đêm Ta ở lại qua đêm Xin mời vào trong ờ, Mời khách quan. Xin mời. Mời ngài. Chăm cho khách quan một ấm trà nhé. Được. Khách quan ngài chờ một chút. Khách quan nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Có chuyện gì ngài cứ tự nhiên sai bảo. Dạ. tiểu nhị quan trọng các người an toàn không? Không có mấy tên thổ phỉ trộm gà cướp chó chứ Quán trọ chúng tôi an toàn Bất kỳ tên trộm nào cũng bị chúng tôi sút ra ngoài cửa hết ờ, Đồ ăn của quán thế nào? Ngon miệng không? Nhà bếp ở đâu vậy? Đoàn của quán trọ chúng tôi là số 1, số 2 của thành Tương Dương này đấy. Nhà bếp chúng tôi nằm ở bên trái cửa ra vào. Ờ. Được, cậu đi trước đi. Có chuyện gì tôi tìm cậu sau. Chị tiểu nhân xin phép. Khách quan, ngài nghỉ ngơi nhé. Thích quan đi thông thả. Mời ngài. Xin mời. Bạn à, à, à, Vị khách quan này dạ, dạ. Xin mời vào bên trong Xin mời dạ. Mời Nào mời ngồi Vị khách quan này Ngài muốn gọi món gì Cho ly trà trước đi Được chờ một chút coi Tương Dương có phản tặc Còn dám nguy hiếp đến đại điện tế thi của Thánh Thượng Phải Cho nên chúng tôi hy vọng Hồ Thống Lịch có thể phối hợp với lục phí môn Phá vụ án này Hồ Đại Dũng ta trấn giữ thành Thương Dương này 3 năm có thừa Thương dân như con Bách tính nơi đây an cư lạc nghiệp Đừng nói cái gì là phản tặc Cho dù là một tên trộm giặc cũng còn ít thấy Bây giờ kinh thành của các người có chuyện Lại nói lỡ ở tương dương chúng tôi có kẻ mưu phản Còn muốn ta xuất binh giúp các người Đám <laughs> quan lại ở kinh thành các người Khu gia, khu mui Đám hạ như chúng tôi phải ngoan ngoãn nghe lệnh à Đạo lý gì đây Manh mối cuối cùng lục phiến môn chúng tôi tra ra được chính là quán trọ thương sinh của thành Tương Dương này. Vậy nên chúng tôi mới tới thành Tương Dương. Lục phiến môn các người không phải thần thông quảng đại sao? Người của chúng tôi chân ngốc, tay dụng, sợ rằng không giúp được gì cho các người. Lại nói, ở đây chúng tôi đều là cây củ cải, thì là một cái hố, cũng chẳng có ai nhàn rỗi. Như vậy đi, người đâu? Có. Xuống dưới chào hỏi hết mọi người Nói là kinh thành Có bộ phái của luật phí môn đến tra án Nếu như gặp được đều phải cố gắng nhẫn nhịn Có hiểu chưa dạ. Dân Chúc bộ đầu Tôi chỉ có thể giúp tới đây thôi Ông Chúng tôi lần đầu đến địa bàn thành Tương Dương Chưa quen thuộc Nếu tự mình có thể điều tra được Còn phiền ngài làm gì Cô Thống lĩnh Vị trí tuần tra đêm nay của tôi vừa khéo nằm ở quán trọ thư sinh Không bằng tôi đi cùng với chút bộ phái Đây là phiền phức của tự chút lấy đấy Đừng có quay về than quán cực khổ với ta Chút bộ khoái Cô đừng để trong lòng Thống lĩnh của chúng tôi là người tập võ Tâm thẳng miệng nhanh Tuy rằng lời nói không dễ nghe Nhưng vẫn là người tốt Mời bên đây Khách quan, ngài muốn ăn món gì? À, à. Ở đây các người có món gì ngon? Quán trà thương sinh của chúng tôi, mỗi lần tôi đến, Tương Dương đều phải tới đây. Dạ được, dạ được. Bên kia còn có bạn, tôi xin qua đó trước. Cáo từ. Các quan món sở trường của chúng tôi ở đây gồm có vịt kho, gà kho. vị tiểu ca này dự nhìn là biết không phải người bản địa của Tương Dương. Không sai. Hôm nay tôi vừa tới Tương Dương thôi. Vậy tôi đề cử anh thử món mì thịt bò ở đây Là món độc ở Tương Dương Mùi vị tuyệt đối không tệ Thật sao? Nếu đã vậy thì ờ. Được Tiểu nhị Cậu cho tôi một à? bát Mì thịt bò mà vị tiên sinh kia vừa tiến cử đi Có ngay một bát mì thịt bò à. Tiên sinh Mùi rượu của ngài cũng khá nồng đấy Tôi tự ủ bằng cách của mình đấy Pha với rượu thuốc Cái huynh đang nghe thấy là mùi thuốc trung y Có muốn thử không Thôi khỏi Đa tạ ý tốt của tiên sinh Uống rượu sẽ hỏng việc Tôi đã rất lâu không dám đụng tới nó <laughs> Tiên sinh, xem ra Ngài là một vị đại phu. <laughs> Tiểu ca thật có mắt nhìn Khương mộ chính là một du y giang hồ Chuyên trị các bệnh nhức đầu đau mỏi Kiếm bát cơm ăn <laughs> Cực khổ rồi Không dám Hôm nay không ít khách ha Đến ừ. giờ này rồi vẫn còn khách đến Đúng, đã là giờ này rồi Còn không cho người ta nghỉ Lục tử, lục tử, cậu nhìn xem Vừa nãy là một xưởng to đầy ắp cơ mà Sao bây giờ còn có một chút vậy Có trộm Bao kiếm Ra đây Ai ở trong đó vậy Bao ra đây Đừng có trốn Ta nhìn thấy ngươi rồi Ra đây Tiên sinh có là người dùng này không? Tôi cũng không phải, nhưng tôi thường đến đây. Nếu như thực sự giống như ngài nói, vậy ngài hẳn là thường xuyên ngao du tứ hải. Đúng vậy. Được rồi. Nghỉ lại đây một chút đi. Các vị khách quan, ngài đến dừng chân hay là nghỉ qua đêm? Đi vào xem thử. Ngài qua đêm sau, chỗ các người còn phòng không? Dạ còn còn. Việc làm ăn chỗ này quả nhiên không tồi. Mau ra đây Ra đây đi Ta nói ngươi đó đừng có trốn nữa Ra đây Ta nhìn thấy ngươi rồi Mau ra đây Ra đây đi Bên kia có tiếng động Lấy ra đây cho bọn ta rượu ngon nhất ở chỗ các ngươi đi Dạ được không vấn đề dạ, Sẽ đưa ngài rượu ngon nhất Tránh ra đi Tránh ra Tránh ra nào Các vị các vị, có gì từ từ nói có được không? Không được động đấy đứng im. Không được động đấy Còn dám động? Các người đi cùng nhau sao? Không có, chúng tôi không quen biết hắn. Mấy người muốn làm gì? Đứng im, không được động đấy Còn dám chạy? Đừng làm ôn Đừng ôn Im miệng Đứng im Không được chạy Cứu bạn Đừng giết tôi Đứng lại mau Không có ai hết Đi Ngươi làm gì vậy Còn muốn sống Thì theo ta Ngươi Các vị Các vị đều nghe cho rõ Chúng ta đến đây Là vì muốn kiếm một người Xin các vị phối hợp một chút Kiếm được người rồi Chúng ta sẽ đi Không làm bị thương các vị một cọng tóc nào Nhưng mà Nếu như ai không phối hợp Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa Đại gia, đại gia Ngài đây hà tất gì phải làm như vậy Nếu ngài cần tìm người thì nói với tôi một tiếng Tôi giúp ngài tìm không phải là được rồi sao Đại gia ngài xem như vậy được không Tôi giúp ngài tìm người Ngoài ra đưa thêm mỗi vị 52 lượng bạc Đại gia tha mạng Đứng im không được động đậy Thành thật một chút đi Ngươi Tiên sinh Bọn họ không phải người lương thiện Dạng lần không được manh động Được Nghe đây Đây chỉ là một cái cảnh cáo nho nhỏ Bây giờ tất cả các ngươi Ngồi về chỗ cũ Hai tay giơ lên đầu Ngồi xuống Nhanh lên Mau đi Mau ngồi xuống còn ngươi ngồi xuống Vậy mới đúng chứ Trưởng quỷ Trưởng quỷ à Ngài mau tỉnh lại đi trưởng quỷ Tiểu nhị Đi lấy sổ tên đăng ký ở trọ Của quán trọ các ngươi đưa cho ông đây ngay ờ, ờ, ờ. Nhanh lên Người đâu vâng. Có Đi lục soát đằng sau cho ta Bất cứ ai Cũng phải kiểm tra thân phận Sau đó đem tới sảnh lớn Đứa nào phản kháng Nếu không phải người chúng ta muốn tìm Thì giải quyết luôn Dân Cái gì đại ca Tôi có thể nói một câu không Nói Thương thế của vị trưởng quỷ này nặng lắm Tôi là đại phu Cho tôi xem vết thương của ông ấy được không Thật ra là mạng người đấy Người đâu Có Kéo hắn qua bên kia Dân Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Ngươi là ai Ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta Đây Đại phu Xin ngài cứu chữa người của chúng tôi với Được được rồi yên tâm đi Yên tâm Nhanh lên thành thật một chút Nhanh lên Mau lên đi Mau Mau lên Mau lên Không có à Không có Đứng lại còn chạy Thành thực đi Không được động đậy thành thực một chút Không được động đậy Không được động Đứng im giải về Đi Để tôi tự làm Ngồi xuống đi Tiểu nhị Sổ ghi chép này có đúng hay không Tất cả các khách ở lại đều ghi bên trên hết rồi Đem người kéo xuống cho ta Tiếp tục tìm Một con sùi cũng không để lọt Dân Người đâu Có Nâng hòm lên cho ta Đem đồ treo lên trước Cẩn thận một chút đấy Dân Cẩn thận! Cẩn thận đi, không cần mạng nữa sao? Đây là gì vậy? Im lặng. Thành thực một chút đi. Đứng lại Đứng lại Mấy người làm gì vậy Thả ta ra đi Cúi xuống Đừng có chạy lung tung Ở đây nguy hiểm lắm Tôi im miệng Đi thôi Chút bộ đầu Quán trọ tam lầu này chính là quán trọ thương sinh Không đúng Vừa mới canh tuất Tại sao đã đóng cửa rồi Chú bộ đầu Đợi ta gọi thêm người đến Người đâu Có Đi về gọi thêm mấy người đến đây Tuân lệnh Mở cửa Mở cửa Ngươi ra xem có chuyện gì Mau mở cửa đi Chúng tôi là gia binh thành Tương Dương đây Hỗ trợ kinh thành lục phiến môn kiểm tra Mau mở cửa Cứu mạng Cứu mạng đi Mở cửa Mau mở cửa Mau cứu mạng Xông vào Các quân đệ bắn tên Đứng lại Các ngươi muốn làm gì Ta muốn ở quán trọ thương sinh tìm một người Tìm được rồi bọn ta sẽ rời đi Xin các vị có hành vi hợp tác Tên cướp to gan các ngươi Mau hạ vũ khí xuống Nếu không Đừng trách chúng tôi không khách khí Ta cũng không phải một kẻ giết người không gớm tay Chỉ là cho các ngươi một lời cảnh báo Chỉ cần các ngươi động tay Các ngươi sẽ biết kết cục ra sao Các ngươi đừng quá ngạo mạn Nhà mình đã bố trí bao vây các ngươi nhiều lớp Các ngươi lọt ra ngoài cũng khó lòng thoát khỏi nếu các ngươi còn tiếp tục làm hại người dân Đối địch cho bọn ta Các ngươi nhất định sẽ phải không có chỗ chung thân Ta khuyên nhủ các ngươi Sớm dừng tay đầu hàng đi Dù cho bọn ta có chết cùng chỗ chung thân Thì cũng có nói chết cùng Ông chủ Chủ tiệm chết rồi Chủ tiệm chết rồi Tỉnh lại đi Đứng lại không được manh động Nhìn thấy chưa Đây chính là kết cục Lùi lại đi còn không mau Ta sẽ giết hết bọn chúng Mau lùi lại Lùi lại đi Còn không lùi ta giết hết bọn chúng Mau lên Lùi xuống cho ta Mau lùi lại Lùi xuống đi Mau chống lùi xuống Mau lên Cậu không mau rút lui ta giết hết bọn chúng Nhanh lên cậu đứng đó làm gì Mau lên làm gì vậy Nguy rồi Bọn chúng sắp đến chỗ chúng ta rồi Chúng ta phải làm sao Đi thôi Bên trong thế nào Thưa chỉ huy Hồ Ở đó bọn cướp đã khống chế 36 người dân Hai người bị dạ, giết Các người có bị làm sao không Chút bộ đầu bị trúng tên Là trúng tên độc Lưu lãnh đạo Theo dõi người dân phía trong Cho chút bộ đầu nghỉ dưỡng thương Tuân lệnh Người đâu Bao dây quán trọ tôi sinh, Một con rồi, Ta cũng không cho phép bay ra ngoài Tuân lệnh Chú bộ Chú bộ đâu Mời vào Chú bộ đâu Người bị thương rồi mang ngồi xuống đi dạ. Sao rồi Chất dạ, độc dạ, trong người đã đỡ chưa Ta mới uống thuốc giải Nên cũng không có vấn đề gì lớn Vậy thì tốt Người đâu Nhanh lên Chúc bộ đồng Ta mang tới cho muội món đồ mà muội cần đây Hồ Chỉ Huy Hồ Chỉ Huy Ba người tới bao dây quán trọ thương sinh rồi Muốn xong vào quán trọ giết người Cái gì Lẽ nào Chỉ Huy không mà tính mạng của người dân sao Chúc bộ đầu, xin bình tĩnh lại. Chúng tôi đã xoa dịu và can ngăn Hồ Chỉ Huy rồi. Dạ. Như Chỉ Huy cho chúng tôi thêm 3 tiếng đồng hồ để nghĩ cách. Nếu đến lúc đó vẫn chưa nghĩ ra cách, e rằng cả tôi cũng không thuyết phục được anh ấy. Chú bộ đầu, không sao, chúng ta vẫn còn thời gian. Giả lại, cô đang bị trọng thương. Chúng ta đi thôi. Đừng quấy rầy chú bộ đầu dưỡng thương. Tuân lệnh. Đi bao Đại lão gia tha mạng Ngồi xuống Cũng không biết Chúng đã tìm được người chúng cần tìm chưa Nếu chúng sớm tìm được người chúng cần tìm Thì cũng đã sớm thả chúng ta ra Ngươi tưởng rằng bọn chúng tìm được người cần tìm rồi Sẽ thả chúng ta ra sao Hả Vậy chúng sẽ giết chúng ta hết sao Vậy phải làm sao đây Giờ phải làm sao đây Nhưng mà Cậu cho bọn chúng không tìm được người chúng cần tìm Truyền nhân của Tứ Xuyên Đường Môn gặp nạn ở quán trọ thư sinh. Trên vai có vết bớt màu tím. Chính là người bọn cướp muốn bắt giữ, nhắm vào độc quả cầu. Tứ Xuyên Đường Môn, ta có nghe qua. Quả độc quả cầu này là ý chỉ gì đây? Độc quả cầu là món vũ khí gia truyền của đường môn, sức sát thương cực cao, một khi đã kích hoạt, trong vòng 30 trượng, cây cỏ cũng không thể sống sót. Nhưng ta cũng chỉ mới nghe qua, chưa được tận mắt chứng kiến. Lợi hại thế vậy sao? Đúng vậy. Sau khi đường môn này bị tiêu diệt, người duy nhất nắm giữ được công thức chế tạo độc quả cầu này chính là Đường Kha. Mọi người đều biết vài ngày hôm sau đúng ngày lễ đoan ngọ. Ta tin là bọn giặc này chính là muốn bắt cóc Đường Kha ép hắn chế tạo ra độc quả cầu, sau đó vào ngày Tết đoan ngọ, dùng loại vũ khí này giết hại thiên tử. Người đâu? Có. Cùng ta đi sang bằng gói trọ thương sinh, tuân lệnh. Dừng bước. Hồ Chỉ Huy, người luôn nói là yêu dân như con. Tại sao bây giờ lại không quan tâm tới mấy chục mạng dân ở quán trọ thương sinh? Nếu như hôm nay mà có hai vị lục phiến môn đồng môn ẩn nấp ở quán trọ thư sinh, họ chắc chắn đang nghĩ cách để đánh bại bọn cướp. Xin Hồ Chỉ Huy đợi thêm một chút. Chỉ Huy, đợi quân lính nghĩ ra cách, cứ được tính bạc và bách tính trong đó ra, cũng chưa muộn. Được thôi, ta cho các ngươi thêm một canh giờ. Nếu như đến lúc đó vẫn chưa nghĩ ra cách, còn ai ngăn cản ta sẽ bị bắt nhốt Đứng lại Cẩn thận Bị sao rồi Đi theo ta ta có cách Vào đây Ngồi xuống đi Ngươi định làm gì Há miệng ra Đây là gì vậy Thuốc giải đó Chịu đau một chút đi Đây lại là gì vậy Đây là thuốc giải Sao ngươi có nhiều thuốc giả như vậy Tướng quân của chúng ta tính tình nóng vội Chịu cho ta thêm một canh giờ cũng không dễ dàng gì Chút bộ đầu, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì Hai vị đồng môn của ta đang ở trong đó Điều cấp thiết bây giờ là để họ biết bọn cướp đang tìm ai trước khi hỗ trợ họ đẩy lùi quân địch. Phải tìm được đường nha. Có lẽ phải đảo lại ván cờ Mỗi cửa ra vào của quán trọ ta đều xem xét qua rồi Bọn cướp này canh gác nghiêm ngặt Nếu muốn truyền tin vào trong E là rất khó Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết như vậy Phải nghĩ ra cách gì đó Đúng vậy Hiện tại chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Chúng ta phải mang tình hình trong này. Có bao nhiêu tên cướp, bao nhiêu người dân, mục đích tên cướp là gì? Mang những thông tin này truyền ra bên ngoài, cho người bên ngoài biết, để họ hiểu rõ tình hình bên trong. Họ mới có thể nghĩ cách mà cứu chúng ta thuận lợi. Cho nên, giữa chúng ta nhất định phải có người lọt ra ngoài dòng dây thoát khỏi quán trọ, gửi tin tức ra ngoài. Nhưng mà ở đây bọn cướp canh gác nghiêm ngặt làm sao mà thoát ra. Ta biết, ta biết. Trong quán trọ có một mật đạo, chính là nằm ở căn bếp ngay phía sau sảnh lớn. Nhưng mà ở đây nhiều người như vậy, làm sao thoát ra ngoài? Có mật đạo thì dễ rồi Làm gì vậy Không sao Có lẽ ông ấy kinh quản quá độ rồi Ngồi yên không được manh động Được được được Nhanh lên Ngồi xuống Ta hiểu ý ngươi rồi Nhưng mà Người ở trên lầu Yên tâm Ta nhất định Sẽ làm chúng phân tâm Thật không Ngươi tin ta đi Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta Mọi người đều sẽ thoát chết Được Nếu ngươi thực sự có đồng minh Có thể là phân tán bọn người trên lầu Ta sẽ giúp ngươi Dù sao thì cùng lắm là chúng ta cùng chết

Âm thanh Ngọc Dụng Sao rồi? Hả? Tiếng đàn cổ quái này là thông tin người bạn của tôi từ bên ngoài truyền vào. Mỗi nốt đàn sai mang ý nghĩa một từ. Đây chính là tiếng đàn tín hiệu mà giang hồ lưu truyền sao? Đi thôi Oh Chúng ta còn phải đợi bao lâu? Khi nào thì người của các ngươi có thể phân tán đám người trên lầu? Sắp đến lúc rồi. Trên lầu có tổng cộng 4 tên xạ thủ, chúng ta phải nghĩ cách làm phân tán chúng để giúp một người đồng minh của ta thoát ra ngoài, cùng ta hội hợp. Nhưng để dẫn dụ chúng ra ngoài không phải chuyện dễ, bây giờ chỉ có thể đi từng bước. Nếu như thực sự không được nữa thì chỉ có thể dẫn dụ phân tán từng người một, thủ tiêu từng người một. Được rồi. Chúng ta chuẩn bị hành động. Có chuyện gì Qua kia xem Giết người rồi Giết người rồi Đừng chạy Còn chạy nữa ta sẽ giết ngươi Cầu xin ngươi đừng giết ta Đừng chạy Cứu mạng Giết người rồi Giết người rồi Các người muốn làm gì Không phải đã nói là không giết người sao Giết người rồi Tại sao lại giết người vậy Các người làm gì vậy Ngồi xuống hết cho ta Tại sao lại giết người Đã nói là không giết người mà Quay về chỗ ngồi Quay về chỗ ngồi nhanh lên Ngươi giết người rồi Quay về chỗ ngồi mau Vận mệnh hôm nay tốt thật Trong một lúc cả bốn tên xạ thủ ra ngoài đều dẫn dụ ra ngoài rồi Vận mệnh tốt đã không bị kẹt ở đây Đứng yên ở đây đợi đừng ra ngoài Chúng đã rà soát qua phòng này rồi Sẽ không kiểm tra lại lần nữa Ngươi để ta một mình ở đây Ngươi đi đâu vậy Đợi bên ngoài an toàn rồi Ta quay lại đón ngươi Có phải ngươi muốn tụ hợp với đại thúc Ở tầng dưới không Đại thúc nào Ngươi đừng có giả vờ Chính là đại thúc mặt bà nghiêm túc ở dưới tầng Lúc hai chúng ta nằm bò đó xem Người mà ngươi quan tâm nhất chính là đại thúc Nói mau, rốt cuộc các người là ai? Có phải người xấu không? Muốn sống thì trốn cho kỹ Đừng có động đậy Đi Đi bên này Các ngươi Có tìm thấy gì không Bên đó có phát hiện gì không Không có Qua bên kia xem thử Xem thử ở đây đi Qua bên đó xem Trương Nhất Đi Thế nào Mau vào trong Không sao chứ Trương Nhất không sao chứ Không sao Không sao thì tốt Trần Tam dạ. Mật đạo mà ngươi nói rốt cuộc ở đâu Chính là ở sau nhà bếp Chuyện không thể chậm trễ Chúng ta mau qua đó Đợi đã Để an toàn Ba người các ngươi tạm thời ở lại đây Ta và Trương Bộ Khoái ra ngoài Sau khi xử lý bốn tên cung thủ Thì lại đón các ngươi Được Đi Tình hình bên ngoài thế nào? Trong sảnh lớn còn có 36 con tinh đang bị bọn chúng khống chế. Mục đích của bọn chúng chính là tìm một người có vết bớt ở vai phải. Ta biết bọn chúng muốn tìm ai. Thành ra vừa rồi chút bộ đầu đã nói với ta. Ta biết ngay tiếng đàn kỳ lạ đó là của chúc anh đàn mà. Đi bên đây. Thank you. khúc nhạc Chúc Anh Đàn Chính là quyển nhạc phổ mà cô ta vừa nãy giúp ta tìm được Cô ta cố ý đàn sai mấy chỗ Chỗ sai gặp lại thành ba câu Câu thứ nhất Truyền nhân đường môn ở quán trọ Đường môn Đường môn là môn phái đứng đầu trên giang hồ Chuyên môn chế độc dùng ám khí Lẽ nào đám đạo tặc chính là muốn tìm truyền nhân của bọn họ Ông nghe câu thứ hai là hiểu ngay Cường đại để ý cầu lửa độc Cầu lửa độc Cầu lửa độc là quả khí độc môn bí mật của đường môn Người trên giang hồ biết về nó không nhiều Nghe nói sau khi phóng Trong vòng 30 trượng đốt sạch phá trụi Trong vòng 30 trượng Đốt sạch phá trụi Cầu lửa độc Thịnh điển tế trời Nếu như vậy thì rõ rồi Đám đạo tặc Người mà bọn chúng vẫn luôn muốn tìm chính là truyền nhân của đường môn Thứ chúng muốn chính là cầu lửa độc Mà mục đích cuối cùng của chúng là thịnh điển tế trời Vậy câu thứ ba thì sao? Nói cho chúng ta làm sao tìm được truyền nhân đường môn Tìm thế nào? Lát nữa là ông biết thôi Đi Đóng cửa lại Trương Nhất Người đâu Mở miệng Đây là cái gì Thuốc giải Đây lại là cái gì đây vẫn là thuốc giải Ngươi làm gì vậy Thả ta ra Quả nhiên là cô Dấu chu sa ở da phải Ta sớm phát hiện ngươi không bình thường mà Đồ khốn nạn đây Xin xin lỗi Ta không biết ngươi là nữ Xem ra người mà chúng muốn tìm Chính là cô Đường Đại Tiểu Thư Xin lỗi Bằng hữu của ta có điểm thất lễ Hy vọng cô lượng thứ Vậy thì hiện giờ mọi thứ rõ ràng rồi Nửa năm trước vụ thảm sát đường môn Thảm nạn diệt môn Cô trở thành truyền nhân còn sống sót duy nhất của đường môn Cũng trở thành người duy nhất trên đời này Có thể hiểu cách chế tạo cầu lửa độc Mà đám đạo tặc hung ác ở bên ngoài kia Bọn chúng bây giờ đang tìm cô nhất định bắt cô chính là hy vọng cô có thể chế tạo ra quả cầu độc cho bọn chúng vũ khí có quy lực lớn của đường môn của các cô may ra vào đại điển tế trời đoan ngọ để tập kích hoàng thượng ta ta thật không ngờ sẽ vì ta mà liên lụy nhiều người như vậy cô tuyệt đối không thể rơi vào tay đám đạo tặc này hiện giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là bảo vệ được tiểu thư rời khỏi quán trọ kiểu gì Ông Người đâu Đứng im Dũng dĩ Ta là muốn ngươi đưa ta đi tìm đồng bọn của ngươi Tránh cho hai người các ngươi lại phá đám ta Không ngờ các ngươi trực tiếp giúp ta tìm được đại tiểu thư đường gia đây Châu bổ đầu Khương mổ xin đa tạ Đúng là không thể ngờ Nếu như ta đoán không nhầm Kẻ cầm đầu thực sự của lần hành động này Chính là ông có phải không Châu bộ đầu quả nhiên là thông minh hơn người Vậy muốn hỏi ông Bây giờ làm sao Quán trọ thương sinh này Đã bị quân đội bao dây từng đoàn ở bên ngoài rồi Hơn nữa Ông lại vừa giết người duy nhất Biết mật đạo Tiểu nhị của quán Chuyện này Thực sự không cần cho bổ đầu lo lắng Bọn ta Thực sự không cần mật đạo để rời khỏi đây Nói như vậy Các ông có người tiếp ứng bên ngoài à <laughs> Ta có rất nhiều huynh đệ Bọn họ đều ẩn náu ở nơi mà các ngươi không ngờ tới Hiện giờ Đang đợi tiếng trống canh Người đâu Hai vị bộ khoái Đường đại tiểu thư Xin mời Nhanh lên Đi theo Nhanh lên Đi mau Mau lên Nhanh lên Mau Ngồi xuống đi Ngồi xuống Đại ca Trông chừng bọn chúng cho tốt Đừng lại làm ra trò gì nữa Không phải mọi người trốn đi rồi sao Sao lại bị bắt về đây Cả miệng Giờ chúng ta làm sao đây Chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng Báo cáo tình hình ở đây cho Trúc Anh Cầu lửa độc Cầu lửa độc Cầu lửa độc gì Làm gì vậy Ngồi xuống hết đi Ngồi xuống Ngồi xuống đi Cầu lửa độc Muốn sống thì quay về chỗ ngồi đi Mau quay về Ngồi xuống hết cho ta Cái gì mà cầu lửa quả Cầu lửa độc là cái gì vậy là cái gì chứ đi làm gì vậy ờ, ờ, Ta thấy tâm trạng mọi người đều tương đối căng thẳng Cho nên muốn thổi một khúc để làm mọi người ờ, yên lòng Chứ gì thì giờ chúng ta đều là con tin Tay không tức sắc Cứng rắn với họ Thì cũng không có lợi gì cho chúng ta Mọi người yên lặng Đừng nóng nảy Nghe ta thổi một khúc Bình ổn lại tâm trạng Ta nghĩ Ông cũng không hy vọng xảy ra tình trạng hỗn loạn Thank you. Thank you. Thank you. Đại ca Mọi thứ chuẩn bị xong Xong rồi để cây hương này cháy hết Cầu lửa độc sẽ tự động giải phóng khí độc Đến lúc đó tất cả chúng ta có mặt ở đây đều sẽ mất mạng Các người mau nghĩ cách đi ờ. Đại ca Quynh vẫn còn thời gian một cây hương Các quân đệ Ta muốn nói một câu Chỉ cần cậu hoàng đế chết đi Ngày sau Vợ con người già trẻ nhỏ của các huynh đệ Cứ giao lại cho đại ca ta đây Chuyện gì vậy chứ Có chuyện gì Không được phép nói chuyện Đại ca 20 à, năm sau Chúng ta vẫn là hảo hán Có câu này của huynh Chúng đệ đã đáng rồi Đáng rồi được tiểu thư Chúng ta nên đi thôi Còn cả ông Cùng đi Đại ca Hắn ta cũng đưa đi sao Bên cạnh có bộ khoái của lục phiến môn làm con tin Sẽ có lợi Đại ca anh Minh Đưa bọn chúng đi Dân Trói hai người bọn họ lại cho ta Dân Đưa bọn chúng đi, mau lên Đứng dậy, đi Nhanh lên đi, đi Mau Đi, mau lên Các ngươi làm gì vậy Im miệng, không được nói chuyện Đi, nhanh lên Đi Đi, nhanh lên, đi Đại ca, đã chuẩn bị xong rồi thiên mệnh khó tránh Qua tối nay Cậu hoàng đế chết đi Là thay đổi triều đại rồi Châu bổ khoái Nhiệm vụ của ông hoàn thành rồi Tôi tiễn ông lên đường Châu bổ đầu cẩn thận 我。 <laughs> Ông thực sự cho rằng chút mưu kế này và có thể thay đổi triều đại sau Không dễ vậy đâu. Nhanh, dừng tay. Cái người là ai? Trưởng dạ. quan, bọn ta là người của lục phiến môn. Người này dạ. chính là kẻ cầm đầu dạ, bọn cướp. Hy vọng các người lập tức bắt lấy hắn. Cái gì? Tặc nhân to gan. Dám hành thích đưa kim hoàng thượng <laughs> Hôm dạ. nay Ta bắt ngươi chịu trách nhiệm trước pháp luật <laughs> Ngươi không ngờ có phải không Ta nói rồi Người của ta Ở đâu cũng có Chịu chết đi Yeah! <laughs> Yeah. nhân Tên phản đồ này Nếu không phải chút bộ đầu Ta còn không nhận ra bộ mặt thật của ngươi Lui lại Lập tức lui lại Nếu không lui Ta giết sạch bọn chúng Nhanh lên Ta phục rồi Không ngờ Một chi tiết nhỏ như vậy Cũng không qua được mắt của chút bổ đầu cô Được Để cô nhìn kỹ xem Thẻ gốc viết chữ gì Đây chính là chuyện mà ta và các huynh đệ ta muốn làm Trước giờ ta cũng không vì hành vi của mình Mà cảm thấy xấu hổ Hơn nữa Chuyện này Còn chưa xong đâu Báo Thông sái Người của ta đã xông vào đại sảnh Vậy người chết sẽ càng nhiều thôi Lát nữa Các ngươi sẽ nhìn thấy Quy lực của cầu lửa độc Cầu lửa độc Trương bố đầu Người đâu đưa xuống Đi Đi mau Cầu lửa độc sắp nổ rồi Có độc đấy Đi mau Trư bổ đầu Trư bổ đầu Trư bổ đầu Đi mau Cầu lửa độc sắp nổ rồi Có độc đấy Vậy ngươi còn ôm nó làm gì Ngươi không nhanh nhịn thở Bằng không thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu Cô làm gì vậy Ngươi đừng nói nhiều Ta có cách mà Có nắm chắc hay không Tuy ta chưa từng thử nhưng cha ta từng dạy ta cách làm sao giải cầu lửa độc Thời gian vẫn còn Nhưng mau đi đi Ta tin cô Nhất định làm được Ta ở cùng với cô Đừng nói gì Mau dùng nội công nín thở Được rồi Chúng ta thành công rồi Trương bổ đầu Trương bổ đầu à Trương bổ đầu Trương bổ đầu Ngươi tỉnh lại đi Trương bổ đầu Trương bổ đầu Ngươi tỉnh lại đi Trương bổ đầu Ngươi tỉnh lại đi Có lẽ ta không được rồi Mặc kệ ta Ngươi đừng nói nhiều Nhất định sẽ cố chịu Chỉ từ nhỏ ta đã uống thuốc giải độc Người mau hút lên máu của ta đi Có lẽ sẽ giải được độc của ngươi Nhanh lên Dùng lực của ngươi hút đi Gắn sức hút 才变得认真，才越陷越深。Trương bối đầu Gắn gượng lên Nhất định là được Nhất định là được Trương bố đầu Người gắn gượng lên Người cố lên 越爱越陌生。Ngươi nhất định sẽ khỏe lại mà Ngươi cố gắng lên Trư bổ đầu 知道会有这一天，只是觉得快乐一点。难道我除了能让你不讨厌，再没有什么能让你留恋？不爱的自我。 我一个人，只怪当初那么那么相信缘分，是因为爱你才变得认真，才越陷越深，越陷越深。爱的深，我我一个人。 早知如此当时我还不如单身何必快烟 Chú bô đâu, bọn họ sao rồi? bà Tường ổn định, không có à? vấn đề gì lớn, chỉ là hơi yếu. Hồ thống soái, ta có hai người bị thương, phi ông lập tức mời đại phu tới. Người đây, có. Đi mời đại phu, dân. Các ngươi, đưa hai người họ ra ngoài, dân. Nhanh lên Hồ Thống soái Vụ án tàu lửa độc Ở quán trọ thương sinh đã phá rồi Đợi sau khi bọn họ tỉnh lại Chúng ta vẫn cần đưa bọn họ về kinh phục mệnh Đa tạ Hồ Thống soái chi diện Người dạ. đâu dạ. Có dạ. Chuẩn bị ngựa, lương khô cho ba vị bổ đầu Dân Vậy ta không để các à? người nữa Lục soát cho ta Dân Cái này chính là cầu lửa độc Không ngờ thứ nhỏ bé như vậy Lại có sức sát thương lớn như vậy Đạo tặc thì sao Cơ đại nhân toàn bộ đạo tặc bị xử tử. Ta thấy đám đạo tặc này đã được huấn luyện, kỷ luật nghiêm cẩn, khác với đạo tặc bình thường. À. Đây chính là lệnh bài trên người bọn chúng. Tình trạng Trương Nhất hiện giờ thế nào? Trương Nhất và đường cô nương đang được trị thương. Sau khi khỏe lại, tự sẽ đưa đường cô nương và bản vẽ cầu lửa đến phục mệnh. Ừ. Trương Dứt dứt giả rồi Hai vị cũng dứt giả rồi Tiếp theo hãy nghỉ ngơi cho tốt Ta qua chỗ của lục đại nhân phục mệnh trước Dân Vào đi Trương bổ đầu Các người lùi xuống hết đi Dân Chúng ta sắp xuất phát rồi Tay của cô sao rồi Ta giúp cô băng bó Nào Ngồi xuống đi Trương Bổ Đầu Bản vẽ cầu lữ độc này ta giao nó cho huynh Huynh hãy cất giữ nó Ta tin Ở trong tay của huynh Nó có thể tránh khỏi rất nhiều gió tanh mưa máu vô cớ Đa tạ đường cô nương tín nhiệm Cô nương yên tâm Trở về Kinh Thành Đến lục phiến môn rồi Là cô đã an toàn Nhưng ta đã quay phiêu bạc giang hồ Không muốn đi Kinh Thành chịu trói buộc Ta biết đây là chức trách của huynh Ta cũng không muốn làm khó huynh Cô nương không cần nói nhiều Ta hiểu mà Trương Nhất bằng lòng làm mọi chuyện Để thỏa mãn ước nguyện cho người 你说他更好一点，khúc nhạc trên cầm phổ đó của Quynh tuyệt vời vô song có cơ hội thực sự muốn nghe người đàn khúc lần trước được cô nương cầm nghệ của tại hạ quả thực khó gian lên nơi thanh nhã cầm phổ đó là ta đã tặng cho một bằng hữu hẳn là vị bằng hữu đó nhất định là một gia nhân Oh, 爱的漩涡，我一个人。 只怪当初那么那么相信缘分，是因为爱你才变得认真，才越陷越深。爱的漩我我一个人。早知如此，当时我还。

直到会有这一天。